Đồ má xe, bà nội kê rê tè Yeah Hello my friend Làm gì giờ này mới lên game dữ mày Biết mấy giờ rồi không Có gái không Mời giờ hai em xin tươi chiến lẹ coi Ngưa tài quá Gái lúc nào tao chả có Muốn mấy em là có mấy em Gái chân dài tới lách tao còn có cơ mà chân dài tới đất nhưng mà long đất dài tới chân đúng không ổn định đấy mời vô tao coi ờ nhưng mà mày chơi trước một trận đi tao bận xíu có kèo solo với thằng này rồi solo với ai đấy solo giao lưu vui vẻ hay là có cá kèo gì không mặt mày là hay đi cá kèo lắm nhá tao là tao cấm tuyệt đối à nha solo giao lưu chơi à kèo gì đâu mà kèo mày chơi đi nhá xong trận đợi tao ok đi đi xong trận hẹn đấu tao nha tao chơi trước trận bô thằng Kỳ đi solo đúng lúc thế nhờ Đang có mối mấy em chân dài tới nách Đông nách dài tới chân mà chơi đi solo Giờ không có gái chơi luôn cày thế nhờ Ủa, Cái thằng quỷ nhỏ em mình yêu cầu vô làm gì đây làm sao định nhờ vả anh này cái gì đúng không ờ đâu có đâu anh thầy anh đừng em vào chơi chung như có nhờ vả gì đâu sao lần nào gặp em anh cũng bảo nhờ vả thế làm như em hay nhờ anh làm biết chả thế còn gì mày làm như kiếp trước tao nợ mày không bằng ấy cứ mỗi lần gặp mày là một là tao mất tiền còn hai là mày nhờ tao cái gì đó à chứ không bao giờ mà để tao yên đâu anh cứ nói thế thôi vào làm vài trận đi anh ngửa tay quá rồi anh ơi ok hai anh em mình đi ghép ngẫu nhiên đi ước gì bây giờ anh em mình ghép vô gặp được hai em sinh tươi ấy, thì thơm biết mấy Cây ơi, mày xem cái đẳng cấp pro của anh nè, đấy mày thấy chưa? Full máu đỏ, ra đảng là vào đầu, chán ghê dạo này anh bắn cứ bị hay làm sao ấy. Ờ à, thằng kia, mày cứu tao để anh coi, bọn mày biết mua à. Mù cái con mắt ếch mà chỉ mù, mày không thấy địch đông như thế làm sao tao cứu được? Ngu á, thì nói là mày ngu đi nhìn cách mày bắn là tao biết mày ngu rồi ok tao ngu bắn thế cũng đòi chơi game sau game đi là vừa đứng vuốt tâm mà trả lên đầu cứ đứng vuốt vuốt có cần tao dạy một khóa không gọi tao sư phụ đi tao dạy cho nhá ok ok bạn là nhất bạn là 10 điểm bạn là số 1 bạn là number one không ai bằng bạn hết trơn á chấp lầm gì trẻ trâu anh ơi đồ nói ớn nó nghĩ là Ủa anh Ken bữa nay anh kia đi solo với ai á mà sao anh không chơi mà em lại đi chơi một mình nó đi solo giao lưu vui vẻ với ai mà mà đi solo giao lưu thì mấy khi anh đi đâu có kè anh mới đi cơ ủa kia nó nói với anh thế à ừ đúng rồi em lúc nãy anh gặp nó rồi nó nói với anh như thế kỳ nó sợ rồi đó em nghe rồi kêu lần này căng lòng đấy anh ai thua là phải nhường kỳ cựu quân đoàn gì cơ ủa làm gì có chuyện đó em anh đưa kỳ cựu cho ai là quyền của anh chứ thằng kia làm gì có quyền mà chuyển kỳ cựu cho người khác được em không biết em chỉ nghe nói thế anh ạ ai nói với em như thế em có thằng bạn nhưng mà nó lại quen với thằng đang solo với anh kia á anh hồi nãy nó nói với em là quân đoàn mình sắp đổi kỳ cựu em hỏi sao đổi thì nó bảo là như thế anh ạ à mà cây nhận đấu anh này em chơi đi nha anh ra hỏi nó luôn chứ anh thấy hứng thú để chơi rồi đấy để tao coi mày sẽ trả lời với tao sao về vụ này nha kỳ mày khó rồi đấy để tao coi mày sẽ trả lời với tao sao về vụ này nha kỳ mày khó rồi đấy Alo alo Solo sao rồi bạn Thắng hay thua Thua rồi mày ơi Sáng giờ chưa bán cứng tay quá nên thua rồi Con gà này tối ngày solo thua mà cứ đòi đi solo Nãy mời tao chơi với gái là ngon rồi À mà mày hạ kỳ cựu của tao chuyển cho đằng kia đi mày Tao không làm nữa Ủa kỳ cựu tao đưa cho ai là do tao chứ Tao giao cho mày thì mày phải hoàn thành tốt trách nhiệm Chứ làm gì có chuyện tốn kém. Nhưng mà tao cảm thấy không phù hợp để làm Nên chuyển cho thằng khác đi Còn không chuyển thì tao rời Mày nói láo hay lắm kia à cả tao mà mày còn định qua mặt được á ờ tao lão gì mày qua mặt khi nào tao biết hết rồi mày không cần phải giấu giếm đã thế tao cũng không cần mày quyết định nữa bây giờ tao tự quyết định chuyện của tao một là mày chuyển kỳ cựu cho đằng kia còn hai là tao sẽ rời quân đoàn nếu như mày rời quân đoàn á thì tao với mày coi như kể từ đây là chấm hết luôn ok chưa mày đừng có làm quá lên như thế tao cứ thích làm quá lên đấy rồi sao mày không thích ở nữa thì mày cứ rời đi tao đây cũng đâu có cần ờ mày đợi tao suy nghĩ đã mai tao trả lời tao họp đây mày chơi đi bye ờ nhưng mà có phải mình nói thế hơi nặng không nhỉ ờ thằng ký nó lại bao nãy sao rồi mày suy nghĩ xong rồi đúng không nhanh đấy nói luôn đi tao nghe đây thì tao cũng suy nghĩ lại rồi tao thấy chuyện lần này cũng là lỗi của tao nếu mà tao rời quân đoàn thì cũng không hay nên là tao sẽ ở lại mày đừng giận tao nhé mày nghĩ anh em chơi bao nhiêu lâu mà cái chuyện nhỏ xíu như thế mà tao lại đi giận mày á tao đâu phải người như thế tao biết thế chứ nhưng mà tao vẫn cứ hỏi đấy thế là mày muốn vỡ mồm rồi nhưng mà tao lỡ thua kèo rồi giờ phải làm sao mày mày cứ yên tâm đi để đó tao lo cho ừ mọi chuyện nhờ mày nhưng mà đừng làm mất uy tín của tao đấy nhá mất công nó bảo tao có chơi mà không có chịu mày cứ yên tâm đi mời đi vô đây tao nói chuyện cho ok để tao mời Ủa Ki, mày thua kèo rồi định bỏ trốn à? Nói chuyện gì lâu thế? Cứ để tao phải đợi Mày nghĩ chỉ có cái chất kỳ cụ mà nó trốn mày á cơ mà mày thích làm kỳ cựu đúng không chắc là mày cũng thích cái chất chỉ huy của tao chứ gì đúng chuyển liền cho tao đi mày đang nằm mơ hả thằng nhóc muốn lấy được chức chỉ huy thì trước tiên mày phải thắng tao trước cái đã gọi người vào đây cho tao xin cái kèo hai với hai. nếu như mày thắng thì quân đoàn này là của mày thế thôi ủa ken không được lấy chiếc chỉ huy ra ta làm ta tự chịu tông bạch mày quá kỳ ơi đến giờ này mày vẫn chưa hiểu hả à? nếu như mày đã không được làm kỳ cựu nữa thì tao đây cầm chức cho Hy để làm gì Tao đây cũng chả cần nữa Em ơi có kèo solo với hai thằng này để Thắng là được nguyên cái quân đoàn Anh sẽ cho em làm kỳ cựu Ủa em tưởng ai Hóa ra là con gà Ken Em vừa gặp trong tử chiến này Bắn như con bốt Em còn chưa kịp chửi xong thì nó ăn mất Giờ solo thì chắc chắn là thắng rồi Lại thêm một thằng nhóc nằm mơ với ban ngày nữa Bơi hết vào đây đi Hạn chế nó nhiều Quân đoàn lớn đấy Hẳn 3 triệu dân dự Mày có dám chơi không Đơn giản Anh em tao là trên hết Mày đón xem tao dám không Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều Mày tới đó ra đường ngó trước ngó sau Coi chừng đầu mày bắn bó Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa Tao có chứ có sao mày chống tao bằng tánh nóng với nhau Tao không mày đụng cho được tới tao Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều Mày tới đó ra đường ngó trước ngó sau Coi chừng đầu mày bắn bó Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa Tao đơn giản anh em tao là trên hết mày đón xem tao dám không mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày bắt Tụi mày nghĩ tụi mày có đủ đẳng cấp để thắng tao không? Tao á, thì tao không có đủ đẳng cấp Nhưng mà khi hai thằng tao đã xong kiếm hợp tác Á lộc xong kiếm hợp bích thì tụi tao thừa sức có thể thắng được mày mày nhìn quân đoàn mày lần cuối đi kiểu gì nó cũng thuộc về tao mày nằm mơ giữa ban ngày từ hồi nãy đến bây giờ mà mày vẫn chưa tỉnh hả thằng nhóc tạo phòng ngay và luôn hạn chế nó nhiều bớt nó cho cái đầu bớt thẹo để tao tạo phòng rồi tao coi ai mới thực sự nằm mơ nghe ơi, sắp solo rồi, tao lo quá Mày lo cái gì chứ, cứ chơi đi, không có sợ Bọn nó bắn hai nắm, nhớ mà thua là mất quân đoàn luôn Rồi anh em thành viên mình ở đâu nếu như mà lỡ có thua trận này có mất quân đoàn đi nữa thì còn tao với mày ở đây anh em mình còn ở chung thì không gì là không thể cả nhưng mà làm sao có thể mất vào tay nó dễ dàng như thế được mày hãy vì thành viên quân đoàn của mình vì tất cả anh em đã theo mình bao nhiêu lâu nay mày phải cố gắng hết sức trận này cho tao ừ cũng phải trận này tao sẽ cố hết sức không những cố gắng hết sức mà mày còn phải chống lông đít dính lông tay xoay bằng nhĩ nhất định là phải thắng trận này ok cố lên pha này bán bằng nó úp mặt chân này đấy qua pha này tôi bán bằng con cái mặt chân này rồi luôn với bóng giữa mặt chân vào đầu lên bằng chân mà tao còn win được hai thằng đó nữa à mày bắn bằng chân à tao bắn bằng cùi chỏ lè thế mà vẫn win sao rồi thằng nhóc giờ mày đã tâm phụt và khẩu phụt chưa ok lần này tao thua và tao đã tâm phụt khẩu phụt mày nghĩ như thế mà xong à xin lỗi thằng bạn tao nhanh ủa tao có làm gì nó đâu mà mày bắt tao phải xin lỗi nó ủa tao có làm gì nó đâu ờ hay cái thằng này đang quay mà máy Ui chết, tao quên, tao xin lỗi mày, được chưa? Xin lỗi mà còn được chưa à? Cút! tào đau đá lẹ mày mệt cái thằng này thiệt á chứ có thế cũng quê người ta không chịu luôn ấy nó lại vào nữa này cái gì nữa đây thằng ông nội anh Ken ơi, trả tiền cách xe cho em lẹ, em còn đi ngủ sớm, cho má thương anh ơi. Xong chưa anh ơi, tiền cách xe em đâu anh ơi. Mày, mày đuổi việc.